Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bệnh ghẻ của Đảng, ông Tổng càng chữa, càng gây lở loét Ở những nước văn minh tiên tiến, họ không cần ban này ban kia để chống tham nhũng. Họ cứ làm theo luật, trong đó có những quy định về tội tham ô, tội hối lộ. Khi luật đã được thông qua và có hiệu lực thì bộ máy nhà nước cứ theo luật đó mà xử lý, không cần phải lập qua quá nhiều ban bệ như chiếc chế độ Đảng Cộng sản. Tuy nhiên, tại các nước dân chủ, quan chức chỉ cần nhận món quà nhỏ trị giá vài ngàn đô đã bị liệt vào tội tham ô và cứ thế luật pháp ra tay xử lý không chừa một ai. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng chống tham nhũng như bôi thuốc ngoài da vậy. Ở Việt Nam, Đảng Cộng sản đem ra đủ thứ tấm gương, họ lấy đức tính từ ông Hồ Chí Minh mà họ cho là liêm khiết để làm tấm gương cho quan chức học tập. Kinh phí cho việc học tập toàn đảng là lấy từ tiền thuế của người dân phải đóng. Tuy nhiên, thực tế thì không hề có một quan chức nào liêm khiết mà chỉ có quan chức chưa bị lộ. Chính vì thế mà nguồn quan tham cấp cho Nguyễn Phú Trọng cháy vô tận. Vào ngày 4 tháng 3 năm 2016, tại hội nghị tổng kết 10 năm thi hành luật phòng chống tham nhũng, hội nghị phòng chống tham nhũng do Bộ Tư pháp tổ chức, ông Phạm Trọng Đạt là Cục trưởng Cục chống tham nhũng khi đó là thanh tra chính phủ đã phát biểu Chống lại có khi chúng tôi chết trước. Câu nói này làm dậy sóng mạng xã hội lúc đó, tuy nhiên đấy là câu nói thật. Tham nhũng trong chế độ của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đến hồi không thể chống. Phía chống tham nhũng mà dưới cơ thì phải chính họ sẽ bị thịt trước tiền, cho nên mới có chuyện các quan chức trong cơ quan chống tham nhũng thỏa thuận với bên bị thanh tra để đưa ra những kết luật huề cả làng. Phía thanh tra được tiền và bên bị thanh tra vẫn giữ được chức. Tham nhũng hiện nay ở Việt Nam đã trở nên quá mạnh. Năm 2014, ông Nguyễn Phú Trọng đã thừa nhận Đảng Cộng sản còn phải chống tham nhũng ngay trong cơ quan chống tham nhũng. Lãnh đạo Đảng Cộng sản thường hay nói dối và mị dân, nhưng câu nói này của ông Trọng là câu nói thật. Bệnh tham nhũng là bất trị. Trước đây, quan chức biển thủ trục tỷ đã là tham nhũng lớn, giờ đây quan chức làm thất thoát lên đến hàng vạn tỷ. Quan chức trước đây có chiếc xe máy tốt là có tiền, nay quan chức cấp phường, cấp xã, ô tô, hai ba chiếc là chuyện bình thường. Trong khi đó, đồng lương họ nhận được là đồng lương chết đói. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dựng lên chiếc lò chống tham nhũng, nhưng hơn năm qua, ông càng chống tham nhũng, càng bùng lên cả về số lượng lẫn chất lượng số tiền bị mất mát, bị quan tham cướp đi hàng nghìn, hàng trăm tỷ đồng. Ngày nay tham nhũng chục tỷ thì có gọi là tham nhũng vặt. Ông Nguyễn Đức Trung sau khi bao nhiêu năm làm quan chức, khi ra tòa đã dùng tới 25 tỷ đồng để mua 3 năm tổ. Không biết tiền ở đâu mà ông Nguyễn Đức Trung có nhiều đến như thế, không tham nhũng thì lấy tiền ở đâu ra đây. Thị trường mua quan bán chức nhộn nhịp từ trung ương cho đến địa phương chỉ với ghế đại biểu Quốc hội không quyền lực mà bà Châu Thị Thu Nga đã phải bỏ ra đến 30 tỷ đồng để mà mua nó. Không biết những quan chức có thực quyền có thể can thiệp vào chính sách và can thiệp vào đấu thầu để trục lợi thì giá sẽ là bao nhiêu. Có quyền làm ra tiền và có tiền thì lại mua được chức. Và cứ như thế Đảng Cộng sản Việt Nam không có người liềm khiết. Họ cứ ăn, ăn càng ngày càng bạo và không cần quan tâm đến lò của Nguyễn Phú Trọng. Khi lò ông Trọng sơ tới thì tiền của họ đã quá nhiều, quá đủ để cho con cháu của họ hưởng thụ trong nhiều đời chẳng hết. Tham nhũng đang len lỏi vào mọi ngóc ngách của cuộc sống ở Việt Nam từ xã, huyện, tỉnh lên đến trung ương. Việc chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng được ví như chữa bệnh ngoài da vậy, chứ không thể triệt tận gốc. Cái gốc là thể chế chính trị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 khối kẻ ẩn danh đang xanh mặt. Ngay cả quan chức của cấp trung ương còn không giữ được mũ ô xa thì nói gì đến những người dựa dẫm vào các quan chức trên. Hiện nay quan chức cấp tỉnh đang run sợ, làm thì sợ sai mà không làm thì thiếu trách nhiệm, đường nào cũng chết. Không khí làm việc tại các cơ quan công quyền ở Việt Nam hiện nay được cho là rất ngột ngạt. Lò của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đốt ngày càng mạnh quan sợ xanh mặt thì các sân sau càng phải án binh bất động, đừng làm gì dại dột để ông Trọng phải để ý. Sân sau dựa lưng ông cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vẫn cứ nghĩ là vững chắc mà còn bị đem ra soi và ông Nguyễn Xuân Phúc đã phải mất chức. Đây là hình ảnh ông Thánh Vụt Gậy Nguyễn Viết Dũng. Chứ ông Tô Lâm ăn thịt bò rát vàng gây nổi sóng cộng đồng mạng nhưng không sao, còn các dân cử loại mua ghế như ông Nguyễn Viết Dũng, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam thì không thể nào đứng vững trước dư luận. Ông Nguyễn Viết Dũng dựa vào gì mà dám dùng gậy đánh gôn để vụt vào nhân viên phục vụ sân gôn đến như vậy? Thứ nhất, ông này dựa vào tiền. Thứ nhì, ông này dựa vào quan hệ quen biết. Ghế đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh được giới thạo tin cho là ông này đã mua hoặc nếu không mua thì có quan chức đỡ đầu giới thiệu thì ông này mới vào được, bởi ông ta chỉ là chủ một doanh nghiệp tư nhân. Vụ án Việt Á, vụ chuyến bay giải cứu, vụ cục đăng kiểm đều xuất phát từ dư luận xã hội bức xúc. Vì thế, nếu quan chức khôn ngoan thì đừng làm gì để mạng xã hội phải lên tiếng, dầm dàn, ban tán. Nếu mạng xã hội mà bùng phát thì việc trước sau cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hành động côn đồ của Nguyễn Viết Dũng đã làm cho mạng xã hội dậy sóng một thời gian rất dài. Dư luận hết sức bức xúc. Và kết quả chính quyền đã phải vào cuộc để xử lý vấn đề khủng hoảng này. Cả Việt Nam lên tiếng thì chuyện bứng gốc một ông dân cử quen trong Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh là không còn khó nữa. Vào ngày 3 tháng 1, Công an quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng đã có quyết định xử phạt hành chính đối với ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Đất Quảng với số tiền phạt 6,5 triệu đồng về hành vi cố ý gây tổn hại sức khỏe của người khác nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tuy công an bao che nhưng cơ quan khác thì không tha. Ông Nguyễn Viết Dũng bị kỷ luật cảnh cáo. Vào ngày 15 tháng 3, Thị ủy Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho biết họ đang xem xét kỷ luật ở mức độ cảnh cáo đối với ông Nguyễn Viết Dũng. Tiếp theo, Thanh tra Chính phủ sẽ vào cuộc điều tra kiểm tra tất cả các dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, trong đó có dự án của công ty cổ phần tập đoàn đất Quảng do ông Nguyễn Viết Dũng làm chủ tịch hội đồng quản trị. Hiện nay công tác thanh tra kiểm tra tạm dừng ở giai đoạn thu thập dữ liệu. Phía thanh tra chính phủ cho biết do có việc bận nên đoàn tạm dừng việc thanh tra kiểm tra, khi nào tiến hành thanh tra trở lại thì sẽ thông báo sau. Trước đó đoàn chỉ mới thu thập các thông tin, tài liệu chứ chưa có thông báo kết luận. Như vậy là Thánh vụt gậy Nguyễn Viết Dũng đã bị án treo. Công tác thanh tra có thể nối lại bất cứ khi nào. Những ai chống lưng cho Nguyễn Viết Dũng và Hội đồng Nhân dân tỉnh, ai hỗ trợ ông Nguyễn Viết Dũng thâu tóm đất tại Quảng Nam đều đang run sợ. Bản thân cơ quan thanh tra chính phủ cũng đang chứa rất nhiều tiêu cực. Cơ quan này đang bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương giám sát và tạo áp lực rất lớn. Vào ngày 4 tháng 3 vừa qua, ông Trần Văn Minh đã phải thắt cổ tự vẫn. Đó là báo chí trong nước thông báo là đột quỵ. Nguyên nhân bị nghi ngờ là do phải chịu áp lực quá lớn. Thành trà chính phủ đã nhúng tay vào dự án của ông Nguyễn Việt Dũng. Cơ quan thanh tra chính phủ đang bị áp lực là có thật. Vậy nên, việc tiếp tục thanh tra những dự án của Nguyễn Việt Dũng trong thời gian tới còn đang bỏ ngỏ.